Xin được nhiệt liệt chào mừng ban giám đốc công ty cùng toàn thể anh chị đã có mặt trong chương trình tổng kết kinh doanh quý 3 và phát động kinh doanh quý 4 năm 2021 do văn phòng đại Truyền Việt Du tổ chức ngay hôm nay. Và lần đầu tiên cho phép Ngọc Tú là Thanh Thủy xin gửi đến anh chị cùng ban giám đốc công ty lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt, mọi điều may mắn trong cuộc sống và chúc cho buổi lễ tổng kết của chúng ta thành công kính thưa ban giám đốc công ty, kính thưa các anh chị, trước khi đến với nội dung chính trong buổi sáng ngày hôm nay và để thể hiện ý chí và sức mạnh đoàn kết của đại chi tin Team Du, ban tổ chức xin được kính mời toàn thể ban giám đốc công ty và các anh chị chúng ta cùng đứng lên và hát vang bài hát truyền thống của công ty. Bài hát Đại Chi gắn bó dài lâu. Xin mời các anh chị ạ. Xin mời một phần âm thanh ạ. À và sau khi hát xong chúng ta sẽ chào nhau theo phong cách của đại thi được không đại thi để chúng ta chào nhau nhá xin chào các anh chị hey, hey, hey. xin cảm ơn ban giám đốc công ty cùng toàn thể các anh chị kính thưa ban giám đốc công ty cùng toàn thể các anh quý ba đã đi qua chúng ta đã đi được 3 trên 4 chặng đường của năm 2021 với những nỗ lực cố gắng không ngừng của các anh chị cùng đội ngũ kinh doanh Việt Nam và ngày hôm nay đến hẹn lại lên văn phòng Đại Daiichi Du long trọng tổ chức lễ tổng kết để cùng nhìn lại những chặng đường đã qua để được tôn vinh và ghi nhận những cá nhân và đội nhóm xuất sắc trong quý 3 năm 2021 đồng thời lắng nghe định hướng và mục tiêu kinh doanh từ ban giám đốc công ty cho chặng đường tiếp theo của năm 2021 được thành công hơn nữa. Về tham dự buổi lễ long trọng ngày hôm nay, Chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp các vị khách quý. Về phía ban giám đốc công ty đại diện Việt Nam, xin được trân trọng giới thiệu và chào đón truyền gen của anh Lê Phú Xuân, giám đốc Xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng anh Nguyễn Đức Tuấn phòng tổng đại lý, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một vị một người thuyền trưởng vô cùng đáng kính của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu chị Ngô Thị Lã giám đốc văn phòng tổng đại lý Tiên Jeju. Đặc biệt có sự hiện diện của toàn thể các anh chị là trưởng phòng kinh doanh, quản lý kinh doanh và hơn 100 anh chị là tư vấn tài chính xuất sắc của văn phòng Tiên Jeju đã về dự. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn bằng đồng nhiệt để chúc mừng cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa Ban Giám đốc công ty, thưa toàn thể các anh chị, thay mặt ban tổ chức, tôi xin được thông qua nội dung chính như sau. Một, phát biểu khai mạc từ Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý chị Ngô Thị Lãng. Hai, chia sẻ và định hướng kinh doanh từ Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu Đông Bắc A anh Lê Vũ Quẩn. Ba, vinh danh thành tích quý 3 2021. 4. Chúc mừng các anh chị có sinh nhật quý 4. 5. Cập nhật thi đua từ Ban Giám đốc Công ty anh Nguyễn Đức Tuấn 6. Bắt đầu kinh doanh quý 4 năm 2021 7. Là khai tiệc cùng Ban Giám đốc Và cuối cùng là chương trình bốc thăm may mắn Kính thưa các anh chị, để bắt đầu chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời chị Ngô Thị Ngã, Giám đốc văn phòng Tổng đại lý Đa Chi Tiên Du lên sân khấu, phát biểu khai mạc cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời chị. cùng động viên cùng chúc mừng nhau để cùng cố gắng cho chặng đường tới trong không khí trang trọng ngày hôm nay đã xin kính chúc các sếp cùng toàn thể các anh chị mạnh khỏe gia đình hạnh phúc thu nhập ngày càng cao và vững vàng với sự nghiệp tháng qua chúng ta đã đi hết 3 phần tư của năm 2021 với những kết quả kinh doanh có chiều hướng đi xuống so với chúng ta quý 1 chúng ta đạt doanh thu phí mới là 5 tỷ 377 triệu quý 2 chúng ta đạt 4 tỷ 644 triệu quý 3 chúng ta đạt 3 tỷ 660 triệu Ờ, chúng ta đang bị giảm so với doanh số đồng nghĩa với thu nhập của anh chị em chúng ta cũng giảm đi với mục tiêu văn phòng chúng ta cam kết với công ty vẫn còn thiếu hơn 1 phần ba doanh số nữa chúng ta hãy bắt đầu bắt tay vào ngay từ những ngày đầu tháng đầu quý để mục tiêu của cuộc đã ra đi với không biết họ đã có những bộ hợp đồng bảo hiểm để thừa kế cho con hay chưa nếu có thì không biết bao dịch kéo dài nhiều ngành nghề yêu đúng nhiều doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng về kinh tế những chuỗi nhà hàng khách sạn phải đóng cửa nhưng với nghề của chúng ta thì sao riêng ngành bảo hiểm vẫn tăng trưởng vẫn phát triển vì vậy hơn lúc còn nào hết những người hàng ngày phải ra đường để bươn chải kiếm sống cần phải được bảo vệ ngay càng sống càng tốt những gia đình có đời sống thường lưu những cái lúc này uh, không có dịch nếu như không có dịch họ sẽ tiêu tốn một khoản khá khá cho những dịch vụ như du lịch nghỉ mát nên hiện tại họ sẽ dư ra được cái phòng này bên cạnh những thuận lợi và khó khăn trên ta luôn tự hào là tư vấn của một công gì chúng ta không phát triển được GD Thiên Du chỉ mong rằng các anh chị dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp mà mình đã chọn không học tập trung được thì chúng ta học online không học ở văn phòng được thì chúng ta học qua Zoom để chúng ta hiểu sản phẩm hơn nắm chắc quy trình tư vấn biết cách chúc hợp đồng và cũng cần học để tiếp nhất làm thủ tục giải quyết quyền lợi cho khách hàng để rồi coi khách hàng như người thân của mình và hướng tới phương châm chăm sóc khách hàng vững vàng sự nghiệp mỗi khi chúng ta được khách hàng uh, giải quyết quyền lợi nòng nổi hơn nhiệm vụ của chúng ta cho 90 phần trăm dân số Việt Nam chưa có bảo hiểm nhận thức đúng đắn hơn về bảo hiểm để cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn kính thưa ban giám đốc công ty thưa toàn thể các anh chị bốn năm qua là một chặng đường thiên du có lớn mạnh hay không có phát triển không một mình sẽ đi không làm được mà là sự hỗ trợ từ các sếp sự hỗ trợ từ các thầy giáo luôn đồng hành làm tăng thêm phần long trọng của buổi tổng kết ngày hôm nay để đồng hành và gắn bó cùng anh chị em xin đi Tân Dung luôn đầu tư trang thiết bị, nhân lực và cả thi đua để văn phòng chúng ta ngày càng phát triển, anh chị em có thu nhập ngày càng cao hơn. Kết thúc quý bốn anh nhiều anh chị em đạt phân hạng tư vấn yếu tố, trưởng nhóm yếu tố và kết thúc năm Vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu khai mạc từ Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Đại Sinh Tiên Du, chị Ngô Thị Lãng. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin gửi đến chị cùng gia đình lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Và anh chị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để thay lời cảm ơn gửi tới vị thuyền trưởng đã kính của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn anh chị rất nhiều.